trời vào đông mang theo gió lạnh dường như Noel đang đến gần trần còn thấy không gian như lặng yên, ngồi bên khung cửa ngắm sao trên trời cao anh chỉ cần một mùa đông trong ngôi nhà ấm cúng nhâm nhi ta chờ thật nóng vang bên tai là khúc hát dán xin an lành mặt cho ngoài kia bao đời tin nhân che, đang vui đùa cùng nhau nguyện ước sẽ không cách xa một giáng sinh thật bình yên không như ngoài phố xa không ồn ào và vội vã nơi đây anh chỉ mong ước có thêm một sẽ bên cạnh anh xua tan niềm cô đơn bấy lâu sóng lòng cùng sống chung dưới mái nhà một mái nhà ngập tràn yêu thương trời vào đông mang theo gió lạnh dường như mùa em đang đến gần trời còn thấy không gian như lần đi khung cửa ngắm sao trên trời cao đường phố đây lung lên sáng màu người người tay trong tay nói cười hòa với những câu ca quen thuộc we wish you a merry christmas anh chỉ cần một mùa đông trong ngôi nhà tách trà thật nồng và bên tai là khúc hát giáng sinh an lành mặt cho ngoài kia bao đời tin nhân trẻ năm vui đùa cùng nhau nguyện ước sẽ không cách xa một giáng sinh thật bình yên không như ngoài phố xa không ồn ào và vội vã nơi đây anh chỉ mong ước có thêm một người sẽ bên cạnh anh xua tan niềm cô đơn bấy lâu xóm lòng cùng sống chung dưới mái nhà một mái nhà ngập tràn yêu thương tiếng chuông từ nhà thờ ngân vang xóa tan mọi buồn phiền trong đêm giá băng cầu chúng giáng sinh an lành Merry Christmas các bạn bài hát vừa rồi là sáng tác mới nhất của mình à, dành tặng cho tất cả mọi người nhân dịp Giáng sinh và hy vọng à, các bạn sẽ thích bài hát này và sự ủng hộ quan tâm của các bạn cũng là